Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Mình là Kiên và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến bộ sưu tập Aqua của nhà Bulgari Đây, trên tay mình đây đang là bốn phiên bản Đầu tiên nó là phiên bản Aqua Per này Rồi Aqua Marine, Aqua Atlantic và Aqua Amara Thì đây đều là bốn phiên bản khá là dễ tìm kiếm ở Việt Nam Và mỗi phiên bản này nó mang một cái màu sắc khác nhau Và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu những cái màu sắc này là màu sắc như thế nào Trong video ngày hôm nay nha Trước khi vào tìm hiểu chai nước hoa đầu tiên trong bộ sưu tập này thì mình phải nói luôn cái là cái DNA đặc trưng của bộ sưu tập này và của bốn chai nước hoa mình sắp giới thiệu đây đó là cái nốt hương aquatic. Nếu như bạn nào không thích cái vị hơi mặn mặn, hơi lờ lợ của nước hoa ấy thì các bạn một cái nốt hương aquatic thì các bạn có thể bỏ qua cái video này còn nếu như không thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu chai nước hoa đầu tiên đó là đó là Burgery Aqua Per Home thì uh, Chai nước hoa này có lẽ là ngài cũng là một trong những chai nước hoa được ghi comment khá nhiều bởi các seller khi các bạn hỏi là chai nước hoa nào phù hợp cho nam mùa hè thì cái mùi hương của Aquapo Home này nó mang đến một cái mùi hương có phần hơi tanh của tảo và hơi kiểu lờ lợ, hơi mặn mặn của nước biển và mùi hương này thì nó không biến chuyển quá nhiều từ đầu đến cuối và nó là mình hình dung đến như kiểu là khi các bạn nhắc đến cái bộ sưu tập aqua này các bạn phải nhớ tới cái vị mặn và cái vị lờ lợ đó giống kiểu là các bạn nhìn hình ảnh người đàn ông ở cái vùng biển thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh dám nắng trông kiểu khỏe mạnh thì đấy là cái mà bộ sưu tập aqua này mang tới và cái mùi hương này thì nó lưu hương ở trên da mình nó khá là kém chỉ tầm 3 đến 4 ờ. tiếng thôi và cái thời điểm sử dụng chanh hoa này thì mình nghĩ rằng là mình thì mình hay sử dụng em này đi tập gym đó tại vì cái thời điểm cái thời gian lưu hương của nó khá là kém và mùi hương nó khá là nhẹ nhàng thì nên là mình toàn sử dụng để đi tập gym thôi và chanh hoa này thì mình cũng không còn nhiều chỗ ai chắc còn tầm 5 mil và cái giá của cho em này ở trên thị trường chắc là khoảng tầm hơn một triệu một chút cho bên bản 100 mil full box của chanh hoa này và thực sự rằng là đây là một cái phiên bản mà nếu như các bạn không sử dụng những bản phiên bản kia thì các bạn không biết chứ với mình đây là một phiên bản không nên mua nếu như mua thì mình sẽ khuyên khích các bạn mua chai Burgery phiên bản Marine này nó cũng là nằm trong phiên bản bộ sưu tập Aqua nhá nhưng mà bạn phiên bản Marine này cái phiên bản Marine này thì ờ, mình mới mua được khoảng tầm hơn một tháng và mình sau khi mình thử side by side hai mùi với nhau thì mình rất thích cái phiên bản Marine này tại vì với morin này thì mình cảm thấy rằng cái vị tanh của tảo nó được giảm xuống khá là nhiều và nó thêm vào một chút ngọt thì cái mùi hương cái chính cái nốt ngọt này nó lại làm cho cái độ lưu hương và cái độ tỏa hương của Morin tốt hơn cái phiên bản pơ home gốc kia khá là nhiều và mình cũng không hiểu tại sao là tại sao uh, những người bán hàng người ta không gợi ý chai nước hoa này sử dụng vào mùa hè tại vì mặc dù nó mang cái nốt hương ngọt hơn cái phiên bản gốc nhưng mà cái mùi hương này nó vẫn rất là thanh thoát nó vẫn rất là nhẹ nhàng và dễ chịu đó nên là nếu như bạn nào đang có ý định mua chai nước hoa Aqua Per Home này thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản Marine này giá tiền nó chỉ đắt hơn tầm 1 đến 200 cũng chỉ tầm triệu 3 triệu tư thôi và các bạn sử dụng được một cái mùi hương nó có phần ngọt hơn nó vẫn mang nét hương hơi hơi kiểu mặn mặn một chút nhưng ở đây thì nó được thêm vào một cái nốt hương cam quýt nó rất là dễ chịu và cái mùi hương này thì nó lưu hương ở trên da mình tốt hơn với bản kia ở phiên bản kia là tầm 4 tiếng thì với cái phiên bản Marine này thì các bạn có thể nhận được cái mùi hương tầm 6 tiếng đổ lên và nó tỏa hương tốt hơn khá là nhiều chứ không nhạt nhòa như chai nước hoa kia cái phiên bản bơ hôm kia các bạn xịt ra tầm nửa tiếng thôi thì nó thành skin sen còn với em này thì nó hoàn toàn khác và em này thì nhất là mình thấy chai đẹp hơn trong hơn rất là nhiều và cái thứ hai là nhận được cái mùi hương tốt hơn rất là nhiều và chỉ một cái mức chênh ở tầm một hai trăm nghìn thôi vì vậy thì nếu như các bạn đang định mua per home thì các bạn hãy mua phiên mặt marine này nhá Nếu như bạn đã có Marine trong bộ sưu tập này và sử dụng vào những ngày hè quá nắng nóng rồi và bạn đang hỏi rằng là bộ sưu tập này có chanh hoa nào các bạn có thể sử dụng vào môi trường công sở hay là môi trường những cái buổi uh, làm việc ở ngoài không gian rộng mà cần gây được sự chú ý cho người khác thì mình sẽ recommend cho các bạn chai nước hoa Atlantic này thì mình chỉ cần nói đơn giản đó là đây Atlantic là sự kết hợp giữa Diamond Blue và chai nước hoa với uh, Dior Sauvage đó, đó là sự kết hợp giữa hai chai nước hoa nó có phần mềm mại hơn Dior Sauvage mà nó có mang cái nét um, aquatic của chai nước hoa Diamond Blue và chai nước hoa này thì nó bám tỏa có thể nói là nó tốt nhất trong bốn chai nước hoa à, trong ba chai nước hoa còn lại ở đây và mùi hương thì mình cá nhân là mình đánh giá rằng là nó phù hợp để sử dụng mùa hè Deoxovat nếu như sử dụng mùa hè thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là khó chịu còn Dylan Blue thì nó quá là mạnh mẽ nó quá là nó cũng có cái phần khá là nhàm chán khi mà nhiều người bây giờ sử dụng quá rồi thì các bạn có thể tìm đến Aqua Atlantic này mùi hương mềm mại và nó vẫn mang cái DNA của Dior Sauvage em này nó bám trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng rất tốt và tỏa hương thì vô cùng tốt luôn gần như là mình xịt xong lúc nào mình cũng ngửi thấy cái mùi hương này mặc dù mình xịt ở tay có một cái điểm trừ về bộ sưu tập Aqua này đó là cái thiết kế của nó là thiết kế dạng tròn là các bạn phải đặt nằm như này nên là các bạn phải bảo quản thật cẩn thận tránh việc nó bị va chạm nó, nó rất là dễ vỡ cái thứ hai là nó rất là dễ xước tại vì khi các bạn đặt nằm nhảy rất là dễ xước nếu như các bạn đặt đứng thì nó còn đỡ nhưng mà chai noa này nếu như xước nó trông rất là lem nhem nó trông rất là kiểu bẩn ấy vì vậy ờ, các bạn này cần để nó một cái chỗ thật là sạch và tránh bụi bẩn các thứ vào để tránh bị xước nhá Cuối cùng thì chúng ta đến với chai nước hoa Almana Chai nước hoa đã, đã không còn sản xuất ở trong cái bộ sưu tập này nữa Nhưng mà các bạn vẫn có thể mua được khá là nhiều tại vì bây giờ còn rất nhiều những người bán hàng người ta om chai này và giá chỉ cao hơn một chút thôi nhưng mà đây ở đây trên tay mình là chai 50ml thì các bạn để nhìn thấy rằng nó có màu nâu khá là đẹp thì uh, chúng ta có một chai nước hoa sử dụng mùa hè rồi chúng ta có một chai nước hoa sử dụng vào văn phòng rồi thì uh, em này sử dụng vào thời điểm nào thì trước khi mình nói về cái mùi hương này thì mình phải nói rằng là mình khá thất vọng về chai nước hoa này Tại vì uh, mình có nghe rất nhiều người khen cái chai Amara này là có một mùi hương rất là cuốn rũ, rất là hấp dẫn Nhưng mà khi mà mình mua về thì uh, mình nhận được cái một cái mùi hương có phần gọi là metallic, hơi kiểu kim loại Thì cái mùi hương này nhá, khi mình vừa mới xịt ra thì mình cảm thấy nó có một cái vị đắng đắng của cái vỏ chứ không phải của cái của cái quả cam mà cảm giác đắng của một cái vỏ cam hay vỏ quýt gì đó và nhất rất nhanh thôi cái vị đắng đấy nó tầm 5 phút thôi là biến mất và nó mang đến cho mình một cảm giác hơi nhựa một chút một chút thôi và nó cái DNA đặc trưng vẫn là cái vị hơi kiểu mặn mặn và cái vị mặn ở đây kết hợp cùng với cái citrus đây thì nó mang đến một cái mùi hương ngay khi các bạn ngửi đầu vòi thôi nó có cảm giác nó có hơi một chút kiểu kim loại và khi xịt ra trên da mình cái mùi hương này nó thể hiện rất rõ là một cái mùi kiểu kim loại hơi kiểu mọng nước xong rồi kiểu kim loại kiểu cảm giác như kiểu là một cái thanh thanh kim loại mà các bạn nhúng vào nước và để các bạn để ra nắng ấy thì kiểu như vậy nó không được hấp dẫn như mình tưởng tượng như mình mong chờ về cái mùi hương này nhưng mà phải nói rằng là chai nước hoa này thì nó biến đổi khá là nhiều nó không đơn giản cả ba em vừa rồi thì mùi hương nó rất là đơn giản thôi nó không quá là cầu kỳ nó chỉ từ đầu đến cuối nó gần như chỉ là một mùi như vậy và với Amara này thì nó đặc biệt hơn rất là nhiều vì vậy với Amara này mình nghĩ rằng các bạn nên thử thật là kỹ trước khi các bạn mua tại vì ờ, với mình thì chai nước hoa này về phần làm mùi nó làm rất tốt nhưng mà nó sẽ không dễ ngửi như ba chai đầu tiên kia tại vì cái hơi hướng kim loại nó làm rất là rõ ràng mà các bạn phải nhận thấy nên là phải thử thật là kỹ trước khi mua nhá để tránh việc mất tiền oan và em này thì trên da mình nó bám khá là ok tầm 7 đến 8 tiếng và mình nghĩ rằng sử dụng vào những cái thời điểm như là các bạn đi hẹn hò các bạn đi chơi và nếu như da bạn tốt nữa thì mùi hương này nó sẽ rất là tuyệt vời tại mình đã từng ngửi trên da bạn mình rồi rất là ngon nhưng mà trên da mình thì nó không được như mình mong chờ và nếu như bạn ngày nào mà cái hơi hướng kim loại này thì các bạn có thể sử dụng vào những ngày hè, hè nóng cũng được rất là ok chai này thì gần như là sử dụng mọi lúc mọi nơi được nó bám quả tốt mùi hương làm khá là ok nhưng mà không hợp mình vì vậy là mình vẫn nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn thật kỹ trước khi mua chai Amara này nếu như bạn nào đang muốn tìm hiểu bộ sưu tập Aqua này của nhà Burberry này thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản Marine mình nghĩ rằng đây là một cái phiên bản an toàn nhất từ làm mùi cho đến ờ, độ lưu hương độ tỏa hương và văn phòng thì Atlantic các bạn muốn gọi là một cái mùi hương nó hấp dẫn nó khác lạ ở trong bộ sưu tập thì lựa chọn Amara còn cái phiên bản Per một cái phiên bản rất là hot trên thị trường ấy thì mình nghĩ rằng các bạn không nên mua tại vì thứ nhất là mùi hương nó làm đơn giản là một chuyện nhưng